hôm nay thì rẻ hơn <coughs> khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật bếp có hiệu là Jinai KGM660VCT đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng hai tầng lửa nè có mâm và vỉ nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam á bếp ga được à, xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai á có à, cảm biến phá ra tự động đây cái đầu hình giống mỏ hàng nè khi mà nước tràn làm tắt lửa hay gió à, thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại cho nên rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 320 á thì à, mỗi tháng tôi xài khoảng được hai một bình ga tôi sẽ xài được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm thì à, tính năng đầu tiên tôi cũng sẽ thực hiện là gió phá ra khi gió hỏi làm tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nóng nè tôi sẽ mở à, vào một bếp nướng bếp nướng thì các bạn giữ à, lâu tay từ 5 đến 7 giây để à, do cái bề mặt ngọn lửa nó lớn các bạn nhấn vào buông liền đó, nó sẽ tắt đây thì vì thì bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa thì à, chỉ sau 5 đến 7 giây nếu <clears throat> cảm biến nhận được tín hiệu á bếp sẽ tự động phá ra lại đây bếp đã phá ra và kèm theo tiếng bếp nè còn một số nơi bán khác á họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt đây phía bên trái nè phía bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây đây là cảm biến chạm đáy nồi khi cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới phá thì tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái nồi thì à, nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn thử cái buổi nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại cho nên á khi chúng ta sử dụng một bếp á thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lưng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho cái ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á thì ba loại pin này à, sử dụng cho cái ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin lại bằng một viên pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đấu cực làm bếp không hoạt động đi theo pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét đây hai bếp nóng tôi đã có nhiệt độ cao đã tự động giảm nhỏ lửa nè cho dù vẫn vị trí cần ga đang ở vị trí lớn nhất đây bếp bên trái là 214 độ nè bên phải là 204 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau thì ra à, một lát tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á về phần bếp nút ngắn nè về phần bếp nướng do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất á, chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không giảm như bếp nấu được đây bếp nấu bên phải tôi đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi đây. công tắc thì tôi vẫn còn đang mở thôi bếp nấu cũng à, bên trái cũng vậy cũng đã tự động tắt lửa và thoát ra theo chế độ là nước cạn nồi công tắc tôi vẫn còn đang mở đây bây giờ tôi sẽ lắp trên sạc cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với học pin đây nên tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì khi nhận bếp về nhà các bạn lấy ra so móc vào cực dương của con pin cực dương là dấu cộng đây các bạn móc vào còn một đầu còn lại á, các bạn tiếp vào miếng thép trong một bên bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường đây còn để nhận bếp tin yếu á các bạn có thể theo dõi cái đèn hiển thị pin nè khi pin yếu nó sẽ báo đỏ lên hoặc ta có thể nghe theo nhịp tính lửa của bếp nhịp tính lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu còn cái à, đầu trời sạc đây thì hết pin của bạn cắm sạc vào thời gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian để theo dõi ấy, thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là bên này đỏ đang nhập linh vào thì một lần sạc á các bạn xài khoảng từ được 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin pin này á khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phá hai pin thì bây giờ tôi sẽ thử ờ, những tính năng của bếp Rồi và tôi sẽ thử tính năng cho bếp nấu bên phải nè đây là chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt còn bên đây là nấu cơm nè khi mà nấu cơm các bạn gạt à, cái cần gạt về à, vị, vị trí cái hình tô cơm nè để cho ra con ngọn lửa đúng với hình thức nấu cơm và bên đây là sinh cùng nấu cháo nhưng ở chế độ này mình phải chọn nhanh nếu mà các bạn à, chọn chậm á, nó sẽ lưu lại cái vị trí mà các bạn đã chọn đây nấu cơm nấu cháo và nấu nước sôi đây tôi mở lại đây tôi sẽ thử ờ, chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt thì ở chế độ nấu nước sôi này á các bạn ờ, <clears throat> các bạn phải dùng cái đường kính nồi phải nhỏ hơn 23 cm nếu mà các bạn dùng cái đường kính nồi á, lớn hơn nhiệt độ nó tích tụ nhanh bếp cũng sẽ phá ra sớm hơn không đúng tính năng của nó khi mà nước sôi được 100 độ á, thì cần khoảng thêm 5 phút nữa để diệt hết vi khuẩn trong nước đó là con số tô của nhà sản xuất thì bếp ga Nhật á, có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hay không. không có mất thời gian mà phải đi nhúm lửa than giống như kiểu nướng truyền thống thì đối với bếp này thì bếp nướng hai tầng lửa thì ta nướng ăn phải ờ, ít phải chở thì khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hai nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô còn bếp bên trái tôi á nó có cái tính năng là bên đây là rang xào đồ khô các bạn giữ 3 giây thì thông thường ở chế độ này thì à, thông thường ở đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ nó sẽ tắt lửa và khóa ga thì khi các bạn chọn cái chế độ à, nút 3 giây này á thì đầu que cảm biến này nó tặng lên được 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn và thứ hai là chọn nhiệt độ chiên theo loại thực phẩm chiên à, cá chiên thịt nữa thì mặc định của nhà sản xuất bên Nhật là 180 độ ta có thể tăng lên 200 và giảm xuống 160 độ tùy cái thực loại à, tùy cái loại thực phẩm mà ta chọn mà ta chiên ở đây thì các bạn giữ 3 giây đây cây sàn sáng đỏ lên nè rẻ hơn khuyến mại có hệ thống phân phối bếp ga nội địa nhật trên khắp mọi nước quý khách tại thành phố Hồ Chí Minh á xin nhắn vào Zalo, Facebook, Viber của anh Nam theo số điện thoại 0909 306 149 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác đó, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ trực liên hệ với anh Nam qua Zalo, Facebook đều được. Còn các bạn xem YouTube trên TV á có thể tìm với ờ, remote với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hiểu biết nội địa Nhật của chúng tôi. Hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hiểu biết vào ngày mai. Và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem. Đây, khi mà nước uh, sôi á thì cái đồng thời cái ngọn lửa nè, nó đã phát ra một tiếng bếp và đồng thời cái ngọn lửa nó đã giảm xuống nha, giảm nhỏ xuống. Bây giờ các bạn có tăng uh, chỉnh cần gạt đi nữa thì ờ, ngọn lửa sẽ không tăng giảm nhiều còn nói với tất cả các chồng bếp ga nội địa nhật cái loại van phù hợp với nó là loại van Amilus 345m van này nó cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là <coughs> châu Âu hay là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh bếp này thì có nắp che chưa lửa bằng inox nè nắp che chưa lửa bằng inox thì mình sợ mình sẽ xài rất là lâu không sợ bị mục xét như những loại nắp sắt những uh, à, loại nắp sắt mình xài gian lâu nó sẽ bị mục chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó thì đối với dòng bếp này á nó không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta nấu nướng những món ăn mà biết thời gian chính và thực hiện được thời gian là từ 1 đến 60 phút thì ta mượn vào cục sạc nè sau đó các bạn cắm vào ổ điện Đây, tôi sẽ bấm ờ, thử 5 phút để ờ, thử cái chế độ nóng sôi vô khi các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ đó các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho nấu cắm hàng giờ á bếp nó <clears throat> bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho nấu cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện cung cấp của pin bếp ga Nhật thì rất là tiết kiệm ga qua khảo sát thực tế khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật thì cái ờ, cái tiền tiết kiệm ga trong vòng 2 năm á, thì à, cũng bằng cái tiền mà các bạn mua bếp ban đầu nên rất là tiết kiệm bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp á, thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện bếp ga Nhật thì ờ, rất là an toàn có cảm biến phá ga tự động đây nó cắm hiện giờ tôi đã hết 2 phút rồi còn lại 3 phút nữa khi mà nước sôi được 100 độ á thì ờ, cần khoảng thêm ờ, thời gian là 5 phút nữa đó là con số tối ưu để diệt hết vi khuẩn trong nước thời gian vẫn còn 3 phút nè bếp ta tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nấu nước sôi 5 phút tắt đây. công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây thời gian trên ổ cắm hiện giờ vẫn còn là 3 phút nè thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những thứ năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau